à, các bạn các bạn xem video của mình mình nói cái chiếc xe mình hai năm nay đó hai năm nay mình rửa xe kiểu như vậy đó các bạn xem video các bạn cũng hiểu ha mình rửa xe kiểu vậy các bạn xem dùm mình coi là nó có cũ không đấy Đấy, nếu mà mình nói chiếc xe chiếc xe này mà rửa mình rửa chứ không phải là của mình mình rửa mà nó 99 phần trăm thì các bạn chửi mình dữ lắm mình nói là 95 phần trăm nghe các bạn đó. tem còn luôn à các bạn coi dùm mình coi ở chỗ nào cũ không bị phai bị bạc màu không đấy à, gần như là 95 phần trăm đó các bạn đấy đây, đây đó nếu mà nói chiếc xe này mà chiếc xe này chùm mền thì không đúng chiếc xe này đi chợ đấy chiếc xe này đi mưa cũng có luôn đi chợ cũng có nói chung là dùng để đi chợ đó đó 95 phần trăm bạn coi cái chỗ nào không, không rồi ý bạn chín mươi lăm phần trăm các bạn Đấy. là ở đây mình rửa đó mình rửa Đấy, mình rửa kiểu này đó các bạn ở chỗ một chỗ khỉ ho cò gáy mà có chỗ rửa như vậy á đó. đó mình rửa đây các bạn ừ. đấy rồi còn cách cách rửa sau là các bạn thấy rồi mình rửa đơn giản đó. xịt nước phun quá chất xịt nước lau cứ vậy hoài hai năm nay Đấy, hai năm nay các bạn thấy không gần như là hoàn hảo à, các bạn xem trên cái video trên màn ảnh điện thoại các bạn các bạn có thể thấy được là chiếc xe như vậy mình rửa như vậy là đạt cho các bạn nếu các bạn thương mình các bạn nếu các bạn thương mình các bạn bình luận với dòng bình luận nha comment cho mình đọc nha các bạn rồi cho mình một like một đăng ký để ủng hộ tinh thần mình hiện nay là bị tắt kiếm tiền rồi ủng hộ tinh thần mình do những video kế tiếp nha các bạn ơi khi các bạn xem video của mình những cái video những cái câu nói trong cái video đều là mang tính chất là làm để kiếm ăn thôi các bạn chứ không có mang tính chất là thù hận hoặc là mang tính chất gì tăng bốc bản thân mình lên khi các bạn xem video của mình chúc chúc các bạn một ngày vui vẻ hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp bye bye xin chào tạm biệt